Hello tất cả mọi người nhá Ok chưa? Thì tiếp tục đến với kênh của mình đây Thì ok thì ở mấy video trước mình tặng mã code cho anh em Và làm như vốn nhỏ lên Thì thật sự là mình rất buồn khi mình đọc những cái cái comment mà không hiểu anh em nghĩ cái kiểu gì Mà anh em bảo là các kiểu nào thì anh em vừa vào Anh em bảo là mã code không xài được Mã code dùng hết rồi ấy Thì uh, từ video này đi Thì mình xin phép đó là không tặng mã code trên video nữa Mà mình sẽ tặng mã code theo kiểu này Đó là anh em hãy comment comment lên ờ, cái anh em sẽ dự đoán cái kết quả sổ số, số đây kết quả sổ số, số trực tiếp trên game này hoặc là anh em dự đoán cái kết quả sổ số, số ấy thì uh, uh, đâu nhỉ hay à, à đâu cái này thì không được rồi thì anh em sẽ dự đoán cái kết quả sổ số miền Bắc nhá thì anh em dự đoán cái kết quả sổ số miền Bắc thì mình sẽ chọn ra đó là năm bạn đầu tiên dự đoán đúng cái kết quả sổ số miền Bắc thì à, ở bên dưới anh em sẽ bình luận bên dưới phần bình luận ấy thì mình sẽ chọn năm bạn đầu tiên dự đoán đúng cái kết quả sổ số, số đó thì mình sẽ tặng mã code trực tiếp cho mọi người thay vì mình tặng trên video này bởi vì à, mình tặng video này một số anh em không nhận được một số anh em không à, nhanh tay nhận được một số anh em lại cây cú anh em lại bắt đầu là bảo này bảo nọ ok chưa thì mình sẽ ờ, nếu như mà mình sẽ chọn ra những cái bạn nào đó thì anh em dự đoán kết quả sổ số nếu như mà không có anh em nào dự đoán đúng ấy thì mình sẽ quay random bất kỳ ở dưới bình luận nhá thì ờ, chúng bạn nào thì được bạn đó thì mỗi video mình sẽ tặng cho 5 mã code và nếu như anh em nào còn không ờ, muốn nhận thêm mã code thì anh em có thể tham gia vào cái fanpage trong cái fanpage đó thì mình cũng có tặng mã code cho mọi người từ những cái bài viết và tặng cho mọi người nhá được chưa và hoặc là anh em có thể lên website cập nhật những cái bài viết mới nhất đó ở trên bài viết mới mất thì họ sẽ ờ, sẽ có những cái mã code cho mọi người được chưa đó thì anh em có thể tham gia fanpage này còn trong video anh em sẽ dự đoán kết quả số số nếu như mà mình sẽ chọn 5 người dự đoán gần nhất, à, sớm nhất mà dự đoán trúng thì mình sẽ tặng. Ok chưa? Thì mình không yêu cầu là anh em phải ừ, dự đoán một ừ, một kết quả gì đó thì anh em có thể dự đoán nhiều kết quả thì uh, miễn là anh em dự đoán sớm nhất có thể là anh em trúng thì anh em sẽ được nhá. Ok chưa? Thì anh em dự dự đoán mỗi một cái CMT thôi đó thì ok chưa mỗi một cái có mừng thôi được chưa thì mình sẽ tặng kiểu đấy thay vì anh em mình sẽ tặng kiểu ờ, trên video video nhiều anh em không nhận được em là cây cú được chưa ok chưa thì hôm nay thì với cái số vốn không k này mình sẽ nhận một cái mã cốt nhá ok chưa ok thì đây là một cái bảng mã cốt đó thì 100 cái mã code này mình sẽ tặng dần dần cho anh em thì mình sẽ che lại bỏ anh em đó là mấy cái mã cuối đi thay vì để anh em đỡ biết được ok chưa mình sẽ tặng dần dần cho mọi người đây nhá 100 cái mã code này đây mình sẽ chọn một cái mã code bất kỳ và xem nào nó có sử dụng được không đó thì không có một số anh em bảo là mã cốt không sử dụng được ok chưa 100 cái mã cốt đây mình sẽ chọn bất kỳ một cái mã nào đấy thì chọn random trúng cái số nào đấy thì nó sẽ được cái số đấy nhá thì uh, cái đấy mình sẽ sử dụng cái đấy xem là có được hay không nhá không thì anh em bảo không được nhá ok chưa được chưa bây giờ thì mình random bất kỳ một cái cốt nào đấy này ok này uh, ờ, boom ok này mã cốt số 51 này thì ở đó thì mã cốt số 51 này nhá ok chưa thì uh, lựa chọn này mình sẽ chọn mã cổ mã cốt số 51 này ok chưa lựa chọn đó và cắt này ok chưa cắt nhá ok này xóa này ok nhá mã code số 51 bây giờ thì mình sẽ quay vào game này do mỗi tài khoản à, chỉ được nhận à, một cái mã code thôi nên mình sử dụng cái tài khoản khác để nhận nhá Ok chưa? Mình sử dụng một cái bởi tài khoản chính của mình thì nó bị mình nhận rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dán cái mã code đấy vào này. Dán mã code đấy vào này. Ơ, ừ, không có à? Dán đây. Đây nhá, mã code đây nhá. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ đổi xem nào. Đấy. Ok nhá, thì anh em lại bảo không đổi được nữa thì mình cũng chịu. Ok chưa? Tất cả mã code đều là mã code mới hoàn toàn nhá và một toàn hoàn toàn 100 nhá. Và mỗi một tài khoản trên một thiết bị là anh em sẽ nhận được chỉ một lần trên một ngày thôi nhá. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, thì mình sẽ bắt đầu vào với chiến số vốn 10k. 10k này thì không biết là có làm nên được sự nghiệp gì hay không Nhưng mà cứ kia chiến thôi Nói chung là mình cũng không phải Mình nói với anh em là mình quay video một phát là ăn ngay Có nghĩa mình đánh 10k mình không phải là một phát là ăn ngay Nói chung là thế Nick của mình mình cũng nói thẳng luôn là nick của mình hoàn toàn là đừng anh em đừng có nghĩ là bảo là cái số ờ, mình là nào thì uh, nick của công ty nào thì các kiểu nào tiền công ty đánh là lên á mình xin lỗi anh em đi cái tài khoản này hoàn toàn là tiền thật chứ không bao giờ có chuyện là tiền của công ty được chưa và chơi á thì mình nói chung là mình chơi mình nói thẳng anh em là không phải chơi một phát là ăn ngay có thể mình sẽ đánh được cả ví dụ uh, mình đánh một phát thì không về một phát thì không thể quay nào được một phát video là ăn được ngay là đánh được luôn mình phải quay được cả đôi khi phải quay cả trăm phát cơ trăm phát thì trăm phát mỗi trăm phát 10 nghìn đi mười mấy một phát là 10.000 đúng không 10 phát trăm nghìn trăm phát là mình đã mất một triệu rồi đôi khi đánh một phát thì mình không được nhưng mình đánh trăm phát 10.000 đó thảo nào mình cũng phải được một cái video nào đó có lãi thì mình để mình đăng cho mọi người xem được chưa chứ không phải là anh em cứ nghĩ rằng nào anh em cứ nghĩ là bảo là ừ, nào tài khoản công ty các kiểu xin lỗi anh em đi tài khoản này là tài khoản thật tài khoản hoàn toàn là tên gọi của của mình hoàn toàn chơi bình thường ok đặt bom Đấy thì 10.000 này chỉ có vào được đặt bom thôi anh em nhá Đó 10.000 chỉ vào đặt bom thôi Mình không bảo anh em là cách chơi của mình Là chơi theo mình như thế nào Đó thì anh em vào thì anh em chơi Thì anh em cảm thấy anh em chơi cái nào được Thì anh em chơi thế thôi Đặt thêm quả 10.000 nữa Cố gắng được tầm 10.000 à, là tròn 20.000 ra Có thể chơi được những cái phòng khác rồi Được chưa Đây này thì cố gắng được 20.000 ra chơi phòng khác 40.000 này không phải của mình rồi đó thì anh em đừng mình không có dạy anh em là cách chơi như nào cả mình chỉ chủ yếu chia sẻ mã cốt cho anh em và mình chơi cho anh em xem cái số vốn thấp này thì có lên được không có lúc thì có đợt thì mình đánh uh, mình đánh ờ, một hai lần là mình có thể là có lãi phát mình đăng lên video luôn cho anh em có lúc thì mình phải đánh cả trăm lần thì mới được một cái video chứ đó không phải là đánh phát nào cũng được một một đâu ok này còn thiếu hai nghìn nữa hai nghìn nữa là đủ anh em ạ hai nghìn nữa là đủ hai nghìn hai nghìn chạy ra chơi khác bởi vì chỉ có 20.000 mới chạy chơi khác thôi bởi nhận mã cốt được 10.000 rồi 10.000 thì anh em vào được đẹp bom thế thôi đó mong được đi mong là được đó được được đi được được được được được được ok 23.000 ngon lành 23.000 rồi 23.000 rồi thì chạy ra thôi chơi những cái khác thôi nhá 23.000 thì bây giờ mình sẽ vào à, trong cái gì đây vào Pokken này bốc uh, à, vào Pokken đi mình chơi vào Pokken bút uh, Pokken Boot đi đó và xem nào chơi những trò khác đi chơi mãi cái lật kia rồi mãi cái trên dưới kia rồi và trong này thì vào phòng rồi vào phòng này thì ít nhất phải có 50.000 à còn phòng này thì phòng này phải có ít nhất 50.000 mới vào chơi được ừ, phải có ít nhất 50.000 thì uh, không được à thì mình vào super boot uh, super boon đi uh, Super Bull đi thì vào phòng uh, phòng 5x này 5x này mình sẽ đặt luôn quả đầu tiên vào cái phòng cái bao số 3 này đặt được có 4.000 thôi kịch là 4.000 thôi được không ui bài lẻ ngon rồi mình được không được được ok bùn năm bùn năm là ok rồi có lãi rồi được lãi có 3.000 không à có 3.000 không bỏ biết bao giờ mới lên được ok chưa thì chắc chỉ có vào mỗi cái token này thôi Pokken trên dưới này thôi Thì chơi Menza mới lên được Mình làm phát 20 liều thì ăn nhiều nhá 20 liều thì ăn nhiều hai này hai trên 6 à 6 trên này 31k rồi 31k nhận thôi Có lãi tí nhận thôi ăn non thôi Ok này 4 này 4 trên Quy à Quy dưới 8 à 8 thì ăn thôi Ăn non thôi không liều được 4 thấp này không liều được anh em ạ liều thì có mà chỉ ăn cám thôi ca dưới 6 à 6 thì nhận thôi không liều được anh em ạ có lãi tí là nhận luôn át thì dưới 4 thì trên rồi 7 à 7 thì nhận thôi không liều được liều chỉ gãy thôi 50k ok 50k thì đủ vào pokken bull rồi pokken bull pokken bull xem nào nhá mình thấy chơi pokken bull này cũng ok mà cũng có lãi mà ok này vào phòng đầu tiên này xem nào vào xem đang ngồi xem thôi ok này đổi bàn cũng không có gì này ok này vào luôn à, nhận làm cái luôn nhá mình thì 50.000 58.000 vào nhận làm cái luôn may thì được không thôi bàn này ta 86 u rồi ôi bài lẻ rồi cái à vẫn được ăn chứ ngon bài lẻ vẫn được hơn nó được tí 68k 10.000 lên 68k rồi Cố gắng lên tầm 500 được thôi 500 là êm thôi Chuyển lên 500 là êm thôi 500 là có video cho mọi người xem rồi Đó Ok mình vẫn làm cái này 1x làm cái à, 3, 6, 12 Bài lệ rồi Bài lệ u rồi gãy Gãy còn 38.000 38.000 à 38.000 thì không đủ tiền rồi <laughs> Đen thôi Lại vào lật thôi Đấy vào poker thôi Chỉ vào poker dễ kiếm hơn anh em ạ Đợt 20 thôi này Quy quy dưới 9 à 9 dưới phát nữa này 4 là 4 trên phát nữa này 9 à 954k 54k nhận thôi 72k rồi à, 5 à trên này Quy quy dưới này 4 à 4 trên này 7 thì nhận thôi Đấy 96k rồi Tiếp đi lên trên này đủ để đôi 4 chứ một cây chứ 10 à 10 xuống 7 7 lên này Di xuống này 7 à Ok 79k 135k Được con 4 này 4 lên K xuống Quy xuống tiếp này 3 lên này Di à Di xuống tiếp này 7 à 7 thì nhận thôi Đấy 168k thôi Di xuống Cứ đi an toàn thôi hai lên à, 9 là 9 xuống phát nữa này 22 lên tiếp phát nữa này 7 à 7 nhận thôi Ok đấy 200 200 là ngon rồi phát này thì vào pocket bull thì chơi nó không sợ bị ra này vào phòng 50 cho mình đấy Ok đây phòng 50 này sẵn sàng vào mình uh, ôi không thoát ra được đủ chọn x5 nhá x5 cứ liều ăn nhiều cứ chọn làm cái luôn 2 4 10 10 à bun bun rồi phải bun à bun 6 nhầm tưởng bun bun tí nữa vẫn được 38k được ngon tiếp tục này mình cứ tưởng bun bun đếm sai anh em à bun 6 là ngon rồi là có lãi rồi 239k rồi bạn này thì à, chọn x2 này cứ đòi làm cái hết tóm lại mình vào mình đòi làm cái hết 9, 10, 5, bùn 5 rồi Bài lẻ bài lẻ hết Ok vẫn được 38k Ngon Tiếp này Cứ được bun được phát bun bun thì ngon anh em ạ Giờ nổ phát bun bun thì ngon Vào bun này hay được bun Bài lẻ thì phải chịu thôi nhà Cái này x5 tiếp này 5x tiếp này làm cái thì mới được ăn nhiều 7 3 10 quả này buôn 5 rồi buôn 5 thua nó rồi mất 60k chứ bị đau chứ lại còn 200 10 gà lên 200 là ngon lắm rồi anh em tưởng đùa đâu vào lật bài lúc lên được 200 rồi à, bài lẻ rồi gãy à vẫn được ăn chứ bài lẻ vẫn được ăn anh em ạ à. đủ chứ hai trăm rưỡi này 2 rưỡi 2 rưỡi thì tiếp tục thôi. Tiếp tục đòi làm cái này X2 này Không biết được không Đòi làm cái không bỏ qua Bỏ qua mình làm cái thôi Làm cái nhiều Làm cái mới được ăn nhiều Mất cũng mất nhiều mà được ăn ăn nhiều Được ăn phát bun bun thì ăn nhiều Đấy bun bun thật Úi xời ôi Đúng vừa nói xong phát được luôn 174k 400 luôn Úi xời ôi đấy thấy chưa mình bảo làm cái này mà về phát được bun bun như này ngon ngay thơm ngay và đấy may được ăn x2 chứ được ăn x4 như bây giờ này có 4x như bây giờ phát đấy phải ăn hai ba trăm đẹp như tranh vẽ luôn anh em được làm cái tiếp này về phát tầm bun 8 bun 9 thôi là ngọt rồi bun bun nữa thì ôi rồi bài lẻ đủ mấy mất lại mất luôn 200 <laughs> đủ vừa ăn được trăm mấy mất búa 200 lại xuống 230 anh em ạ đồ vừa ăn đồng phát thì lại uh, mất ăn được cả làng xong lại mất cả làng mất 4x thì mất hơi nhiều tí phát này 2x vẫn được làm nhé được tầm uh, ờ, bun bun tiếp phát nữa thì ngon bao nhiêu đây 10 bun 5 bun 5 bài lệ bài lệ bài lệ vẫn được ăn vẫn còn lãi 77k được ngon cứ làm cái là ăn là ngon anh em ạ được ăn tí là ngon tiếp tục rồi mong là lên được thôi đến 500 ngon 500 là ngon rồi anh em hiểu không đôi khi có lúc mình quay video cơ mình quay còn có lúc mình lên được tầm uh, triệu hơn triệu rồi xong mình chơi lại xuống cơ mới cay cơ bài lể gãy rồi gãy rồi gãy 80k rồi đó đôi khi có khi mình ờ, quay video mình lên được hơn triệu nha xong lại xuống ui rồi cay lắm đấy cay lắm cố một tí thôi tham một tí thôi là lại gãy tính vào mình dính vào này kiểu hay bị tham mấy hay bị mất nhiều bun chín rồi bun chín bun chín đây rồi bun chín bun bốn này đấy hút ngay bảy bảy k lại kiếm 300 rồi phát đấy may có mỗi thằng kia chứ một thằng chứ bun chín tiếp tục 3x này cứ đòi làm cái hết cho mình mình vào mình đòi làm cái hết bỏ qua hết lại làm cái rồi được quả bùn bùn nữa thì ngon anh em bùn bùn nữa thì đẹp đôi mã luôn à bùn chín bùn chín bùn chín bùn chín rồi ngon ở bài lẻ à? mười gì ố mình tưởng bùn chín mà lại bài lẻ à bài lẻ thì gãy rồi đủ cay thế cứ tưởng bùn chín mừng hụt <laughs> khắm thật ok này tiếp này lại làm cái tiếp nhá cứ nhẹ nhàng mà chơi thôi anh em ạ không đi đâu vội vàng từ lúc là kiếm được 200 mình còn đâu nữa 200 là ui 49 này đấy ui rồi ôi 155k 400 rồi đấy anh em tưởng không từ lúc ngồi cũng được uh, hơn chục phút cũng kiếm được mấy trăm rồi đấy đứng đua đâu triệu trăm là ngon lắm rồi anh em 8 9 9 à phần này 49 Úi giời 49 à Ờ 49 ngon 479 rồi Cố gắng đi còn thiếu 30k nữa Đấy, còn thiếu 20, 21k thôi Là tròn 500 Úi sảy Tưởng đâu Cứ tưởng đâu anh em Cái không Không được làm cái rồi Thì cứ x10 chơi Không làm cái thì x10 X cao nhất à, 6, 10, bun rồi Bay lẻ bun 4 à Ờ bun 4 Gãy Gãy 160 một cây chứ Đầu cứ lên rồi xuống lên rồi xuống Ok này Tiếp này Phát này cứ 3x này Đòi làm cái hết Gãy thì gãy một phát thì cũng căng đấy anh em ạ Gãy bây giờ gãy một phát cũng căng đấy 5 5 5x 4x à, 4 ô rồi 44 à mà nó bay lẻ nó bay lẻ ngon vẫn được hút vẫn được hút anh em ạ nó bay lẻ mày thế 44 mà nó bay lẻ vẫn được ngon vẫn được hút tí 4x này mà chơi có mỗi à có mỗi một thằng à một thằng mình được làm cái thôi làm cái rồi xem nó x mấy đây nó x5 x5 thì được cũng được ít 44 nhưng mà cày rú sồi ôi anh em vãi là hai tiếc có mỗi thằng kia ủn nó cũng bùn bùn mà vẫn được 116 đùa hai thằng bun bun chứ bun bun của mình vẫn thắng anh em ạ đùa hai thằng bun bun chứ may nó bun một của đấy nó gãy to luôn đấy 400 rồi 400 lại 474 là 4x 4x thằng làm cái úi rồi thằng kia làm cái rồi thì mình 10x cho nó gãy vắt đi lại bun bun hay bun ừ, ui rồi năm tám bữa năm tám mười là bun bun ờ bun bun ờ đúng rồi ui đấy ui rồi anh em sướng quá này luôn toàn bun chín bun bun thôi 700 rồi 700 rồi thì làm tiếp phát nữa nào sướng thế hai phát bun bun liên tục kìa phát lên 700 luôn anh em ạ đấy chưa bao giờ mà sướng như này anh em 10k lên 700 rồi tuyệt vời bắt này là ba bốn tám à ui bốn bốn bốn bốn là được mất 40k 40k là còn 667 đúng không 667 à là 667 thì vẫn là phát nữa đi phát này được ăn nó chạy ra thôi chơi liều thì ăn nhiều mà không liều thì ăn ít thế thôi mình chỉ có quan điểm thôi liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít buôn ba mình buôn mấy đây bốn năm chín buôn năm buôn năm vẫn mất rồi còn này mất 160 160 còn 500 500 thì ra chơi phòng 500 anh em ạ Liều thì ăn nhiều Không liều thì ăn cứt À nhầm không liều thì ăn ít Không liều thì ăn ít 507 này Đổi bàn Ok vào bàn này chơi rồi Solo 11 à X2 làm cái Kính mời các bộ trưởng 6, 5, 11, 7, 47 bùn ba bùn ba được húp ngon 194 vào phòng này thì húp thì thôi rồi luôn anh em ạ vào phòng này mà được húp thì thôi rồi luôn về phòng này mà được bùn bùn thì, thì khỏi phải nghĩ luôn anh em ạ sập sàn về bùn bùn thì không phải nghĩ một ít đòi làm cái liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít ok này được không được không chín ba năm năm bốn bảy à, bài lẻ chứ đủ lãi với bài lẻ gãy mất 50k rồi còn 600 rồi 600 rưỡi 600 <laughs> rưỡi được rồi nhưng mình thích liều cơ mình thích liều cơ ăn nhiều cơ không thích ăn ít anh em ạ tính ra thì ăn ít thì lại không bù lại lại vẫn thua vốn vốn mình bỏ ra thì từ lúc mình đánh thua được mấy ván mình đâu cũng cũng vẫn được vẫn có lãi nếu đánh thua mình vẫn có lãi tính ra mình quay đâu cũng phải bỏ đâu tầm à, tầm 300 300 vẫn có lãi tí ui gãy 150 rồi bày lẻ vẫn lãi tí lãi tí không thích anh em ạ à. thích lãi nhiều hơn cơ thích lãi nhiều làm gì được nhau <laughs> ok làm cái tiếp này phát này mong đi mong về bún bùn phát đi êm luôn ấm luôn 2, 3, 4, 5, 5, 47, 47 rồi À 47 vẫn được, 194 ngon Lại lên 690 rồi đấy cứ quanh nhanh mức này thôi bốn quả này này phát này mình được làm cái nữa này thì ngon cầm cái đi bỏ qua thằng kia x3 làm cái thôi x3 thì mình chơi thôi năm tám bữa bun bun đấy húp 400 ui rồi ôi triệu một húp của bun bun lên triệu một luôn ui rồi anh em mề vãi đài luôn cuốn vãi đài luôn tiếp tục phát này chơi liều diễn nhiều anh em đang cầu đẹp đang cầu đẹp đang rơi à, đẹp anh em đang húp mạnh quá là vãi đài luôn à, năm bốn chín mười bốn tám bốn tám được ăn rồi đoán ui rồi lại ba trăm ba tám ba trăm tám tám một triệu rưỡi một triệu rưỡi rồi thì nghỉ mà đang rơi đẹp nghỉ thế hơi phí anh em nhở nên chơi tiếp không thôi thì làm một hai tiếng nữa nếu mà xuống còn đúng một triệu thì nghỉ nhá còn xuống còn nếu như mà tụt xuống một triệu thì nghỉ mà lên thì lên còn không thì tụt xuống một triệu đang phê bãi đái ra thôi. đang ăn liên tục nếu gãy xuống còn một triệu nghỉ nhá ok này năm bốn chín mười bun bảy đấy ui đi vẹn năm trăm 2 triệu rồi 2 triệu mốt rồi thì còn gì đâu làm tiếp phát nữa Úi trời Đúng là xanh chín anh em ạ Phải gọi là tuyệt vời ông mà trời luôn Cứ vào ăn tí phòng phòng, phòng 1 triệu này á Phòng 1 triệu này đánh thôi rồi luôn anh em Đấy, phòng à, phòng 3 này gọi phòng bao nhiêu phòng 30 nghìn từ cử 30 nghìn là phòng cao phòng kia vào phải có ít nhất 1 triệu vào được đấy 74 ui 42 42 nó bay lệ Úi rồi anh em lại lãi 400 nữa Vãi này hai trăm rưỡi rồi Đấy thấy không Anh em xanh chín chưa 10k hai trăm rưỡi Vào poker làm tí nữa Đang rơi đẹp anh em Làm vài tay poker nữa Làm vài tay poker nữa Lên ờ, đặt 2 triệu à 2 triệu làm phát hơi liều quá nhỉ Xin tờ gì trời Đặt 500 thôi 500 thôi à, Di di dưới 9 à 9 uh, 9 dưới này 6 triệu 2 triệu 2 nhặt thôi 3 triệu úi rồi đặt đúng là vốn to đặt sướng vãi lái luôn anh em ạ ok gãy này ok đấy làm phát liều ăn nhiều ngay 6 à 6 nhận thôi đấy vẫn 3 triệu 8 à 9 à 9 dưới này đủ lại lên 10 10 này dưới đủ lại đôi 10 4 4 đi trên rồi dưới này ui thì mẹ được phát ui liều đúng một phát sướng anh em 3 triệu ui 5 triệu 5 triệu năm mà 5 triệu năm liều thì ăn nhiều chơi tiếp đi lên dưới hai lên 8 8 800 5 triệu 8 5 triệu 8 đấy anh em thấy không 5 triệu 8 5 triệu 8 thì dừng hay không tiếp đi đang cuốn vẽ đái anh em như này thì mình hay bị kiểu này mà kiểu bị cuốn này mà vào chơi là kiểu ờ, hay bị mất lắm dễ bị mất lắm dễ bị xuống lắm liều thì ăn nhiều anh em hai triệu một phát này nhất thì hết này hai triệu trên này Ủa đủ 6 à nhận thôi hai triệu sáu hai triệu một phát đây anh em trên này trên tiếp này 7 à 7 2 triệu rưỡi à 2 triệu rưỡi hai triệu trên liều ăn nhiều này Úi rồi 4 triệu 4 triệu nhận thôi còn gì nữa 6 triệu anh em tiếp tục át này tiếp tục này 2 triệu 6 2 triệu 6 ừ. à, ờ, 9 à xuống này 4 triệu này 4 triệu à 4 triệu 4 ờ, triệu 6 lên phát nữa này 5 triệu xuống phát nữa đủ 10 triệu này đủ ok xuống 11 triệu ok phát này không chơi nữa quyết định là dừng đúng 11 triệu này thôi 11 triệu uh, ờ, 718 nghìn lãi được hơn 11 triệu ok chưa bye bye xin chào các mọi người nhá ok bye bye